Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món chè dưỡng nhan Nguyên liệu gồm có hạt chia, nấm tuyết, kỳ tử, long nhãn, đường phèn, nhựa đào, bồ mễ, táo đỏ, đông trùng và tuyết yến Đây là phần nhựa đào, bồ mễ, tuyết yến sau khi ngâm được 12 tiếng Táo đỏ và nấm tuyết sau khi ngâm 2 tiếng Hạt sen các bạn luộc từ 20 đến 30 phút Đầu tiên các bạn cho đường phèn vào, nấu cho đến khi đường tan ra. Sau khi đường tan, các bạn cho lần lượt long nhãn, không trung kỳ tử và nấm tuyết Sau đó các bạn đun từ 10 đến 15 phút Mình cho thêm bồ mễ, nhựa đào, tuyết yến và hạt sen vào đun lên khoảng 3 Bước cuối cùng chúng ta tắt bếp và cho phần hạt chia vào.